Mày quẩy em gì vậy? anh đây, mệt quá Anh làm cái gì rồi quậy Bây giờ mình trời mình phải quậy chứ Ôi em chào chị Cam Mui nha Hello em à, Em chào chị nha Ôi hôm nay chị gọi là sao ờ, Cái mặt của chị nhìn kỳ quá chị Cam Mui Chị cũng không biết nữa tự nhiên mặt chị cũng kỳ Mặt mày cũng kỳ á coi Sao mà tự nhiên mặt mình với mặt Cam Mui kỳ quá vậy ta em không biết ở ờ, lão à nhưng hai mặt anh em mình kỳ quá thiệt là luôn á thôi kệ bà đi và hello xin chào mình tất cả anh em đã quay trở lại đến với kênh hrk Ron và mình chính là Kron ơi thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là một clip phí phải ở đây mà Và trước khi mà anh em bắt đầu video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lấy cái chuông để các bạn gặp những video mới nhất kênh của mình luôn nha Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình Ok tất cả mọi người ơi Thì ngày hôm nay tôi đã gọi là kiểu gũ Gọi là chị Camu mua vô đây để gọi là chơi một cái thử thách Cực kỳ bựa luôn các bạn à Mà cái thử thách đó nói chung là nó cũng không có được bựa lắm Nếu không có sự xuất hiện của hai cái gương mặt này Và kèm cái giọng nói này <clears throat> Mấy bạn có thấy gọi là mặt à, mình với chị Camu hôm nay có gì bựa bựa không? Ừ, ừ ok ờ, mọi người nhìn mình với chị cam vui giống như là kiểu cá mắc lòi anh em nhưng mà không sao nếu mà anh em gọi là yêu thích mình gọi là sử dụng cái mặt này để bự bự vui vui thì anh em đừng quên gọi là giúp cho video này của mình được năm nghìn like nha còn hôm nay cam ơi biết gọi là thử thách của chị em mình là gì không cam ơi và chơi game thôi mà ờ không ở đâu ra mà vô chơi game hôm nay á thử thách của em đó chính là thử thách gọi là vừa chơi tử chiến mà vừa chơi nói à. từ à chơi đất tại Nối từ á À Cái game này nó game hơi này bị là cũ rồi Trời ơi, cái game này nó nó hơi bị cũ rồi nhưng mà hồi xưa giờ mình chưa mình ít thấy ai gọi là chơi tử chiến mà gọi là kiểu uh, chơi nói từ nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ gọi là gũ Camu vô chơi nói từ nè, vô nha. Đó. Ok, bây giờ uh, chị trước hay em trước nha? Hoa hòe. Gì? Hoa hòe. Hả? Hoa hòe. Hoa hòe là gì? Làm từ đầu tiên đấy Cái là chị anh từ đầu tiên rồi hả À À à hoa hè Ơi bây giờ mình chơi dựa trên tiêu chí mình chơi, chơi dựa trên nó từ nó mất tập trung đó các bạn Nhưng mà hôm sau đây thử thách mà cố gắng lên à, Ok hoa hè đúng không Cái từ gì khó vậy ba cái từ... sao mày vẫn sao sao sao, sao mày sao mày vẫn còn nghĩ được hả cái từ này là từ chết rồi đó ba nó còn nghĩ luôn, ôi vậy hả rồi ok bây giờ chơi lại nè rồi chị ra cái từ nào đàng hoàng lý thôi um, Cái đó là ốc Người Ốc người à Người máy Người máy à Máy tính Tính tiền Tính tiền đúng không Trên bạc Bạc uh, Bạc bạc bạc lợi Mày quá nó bảo bạc lợi <laughs> Nó không bảo bạc bẽo Chứ ờ. tôi đánh người đó Đánh người mày đánh người mày đánh người mày à, bạc bạc gì bạc gì cơ Bạc lợi chỉ tập trung gì nói từ liền Lợi à lại níu lại níu lại níu hả à lại níu là cái gì ai biết đâu ủa, ủa có từ lại níu lại à? lại rồi xong Cabu bị hành rồi Cabu bị hành rồi rồi xong luôn ôi ơi tao mày đâu rồi xong em đập luôn chị <laughs> tập khó tập trung quá em ơi thôi bây giờ tiếp tục đi hồi nãy chị là gì à, từ gì cơ nhỉ cái, cái gì lại ít hả từ ờ là ít à ít uh, à, ít kỷ kỷ cương kỷ cương á vàng kỷ cương á cương thi hả cương thi thi uh, uh, thi cốt thi cốt hả uh, à à cốt chuyện chuyện uh, Chuyện ma Ma ma ma quỷ chờ tôi phải chơi nhây luôn các bạn Quỷ uh, quỷ cái à Cái <laughs> quỷ cái Không, không, quỷ sứ hả Quỷ sứ à À đủ Sứ Sứ gì ta Sứ Sứ, sứ ích nha Quỷ sứ sứ ít nha Sứ ít hả Sứ sợ à. ít mà Ủa ít là sứ sợ mà đúng không không xứ hả xứ sao từ này khó quá ta sứ à, xứ xứ à, đà, đà, à, à, đà, đà, đà. À, từ từ từ từ từ từ tao bắn mình tụi mình bị mất tập trung thề mất tập trung quá à mất tập trung quá không bạn từ từ từ từ từ từ để cho tiếng tiếng game nó bé quá không nghe thấy mày nói gì luôn á cái <laughs> ok ok ok rồi ok từ từ lại là ok thôi coi, coi như là cái từ hồi nãy em thua đi nha Ủa, từ hồi nãy là từ nào nhỉ? Sao ông quên mất sự luôn? Từ xứ, từ xứ, từ xứ khó quá, từ xứ khó à. Ok ok ok. Thôi ok các bạn ơi, coi như là bây giờ Camui thắng được ờ, một trận đi nha. Ok bây ờ, giờ okay, em chẳng nói từ nói từ thứ hai bây giờ em em thua nên em trước nhá ừ ok um, uh... em, em mày mày thua là nghe tao được trước chứ ừ ha thắng từ trước bây giờ cái gì là vô lý vậy mày ừ ha thắng từ trước mới đúng rồi ờ, ok em cho chị ra đất nó nó nó ở đây này chúng nó ở đây này chúng nó đằng sau này bóc đằng sau này trời ơi em đang tìm cách lên chị ơi em tìm cách lên khó khăn lắm khó thực sự luôn các bạn ơi ui tôi đi ơi cái này là cái tính này là mê cung đúng không anh em tôi đi nãy giờ nó vẫn qua qua qua qua chỗ lại tôi không lấy à quay rồi em thấy rồi à. hay quá cái bui ơi đúng rồi cái bui đóng chó hay quá chị ơi cứu em chị cứu nào tôi từ tao giết đồ đã à, thôi đến bộ kêu cứu em à chị cứ giết tụi đó này đúng rồi rồi không rồi bộ mình chết luôn rồi anh bạn ơi anh bạn ơi chị cam ơi cố lên cố lên uh, có thằng có thằng có thằng có thằng có thằng rồi xong luôn nó đi rồi rồi xong mình đi rồi các bạn ơi Nó, nó đây đứng đây nó bắn mình Ôi quên Hay quá gì ơi Hay quá Trời ơi từ từ như lấy chúng ta đang không chơi đúng không Ờ đúng rồi nãy mình mình, mình, mình tập trung mình bắn mình, mình, mình... Trời má ơi Bây giờ chơi, chơi nào À thì chị ra đời trước đây chị thắng mà um, um, à, khẩu súng khẩu súng khẩu súng khẩu súng hả à à, khẩu súng súng ờ, súng ờ, súng lục súng lục đúng không lục lục lục <laughs> lục từ từ lục lục lục lục lục lục và lục lam lục lam là cái gì lục lam là lục gì? lam chạm tím nha bao giờ chưa à lục lam hả à lục lam chạm tím à cái cụm từ đấy à ờ, thì mình cắt từ không lục lam chơi cách từ như thế Trời có bạn nào biết từ lục lao là từ gì không Nếu mà bạn nào mà không biết thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Cái từ tôi không biết rồi nó chỉ ra cái từ khác đi Wow Lục ờ, Vấn đề là không có từ khác à, Cái gì mà không có từ khác Đậu sao nó mắng mình nữa bạn ơi trời Thầy với anh em luôn là chơi nói từ này mất tập trung cực kỳ luôn ấy Lục lục lục Lục lục Lục về Lục Lục về Lúc gì Thôi là bây giờ đếm nhá Bây giờ chơi như thế không không qua đồng quan điểm á Giờ là không trả lời được là phải đếm nhá Nhá à, 5 4 3 Lúc <laughs> hai Lúc Lúc gì một Hết giờ Lúc Thật ra là chỉ có thể trả lời là lục địa đấy Lục gì lục gì Lục địa lục địa Dạ ơi, nhưng mà thôi là chị đã thua rồi Ê, tôi cũng chết luôn Rồi xong em chết luôn Rồi em chết luôn rồi Cái gì Trời ơi mình chết luôn rồi các bạn ơi <laughs> thôi ơi Em tôi À chiếc bồ này cái vậy thôi, hồi hồi hồi vậy hồi vậy Không thắng thôi, thắng thôi. Con ờ. ma con ma Ờ, không sao còn còn thằng bồ mình các bạn ơi hy vọng là bồ mình sẽ gánh hết bồ mình sẽ gánh hết từ từ em không không cảm nha giờ tôi phải teo dõi ờ. bồ tôi chơi không nghĩ ra cái từ lục địa luôn ba thôi tiếp đi tiếp luôn nha ok đấy em thắng rồi ra từ trước nha thua rồi rồi ok ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây em thắng à, à, một đều ạ à, một đều nhá ok bây giờ mình sẽ ra cái ờ, từ khác nha mọi người đầu tiên là từ uh, quả cam quả cam

một đứa nóc một đứa nóc này hai đứa nóc một đứa này mày nó chết một đứa rồi hai đứa nóc bây giờ như thế nào đây chúng mày như thế nào đây ơi thấy rồi thấy rồi mày ấy da nó bị dưới này các bạn ơi bên dưới chỗ em đây nó bên dưới chỗ em này ấy da rồi xong luôn không tới chết rồi chị rồi xong luôn không sao Nghỉ game này có có hop hop giết nó luôn lên đúng rồi còn một đứa rồi một đứa bên dưới ấy ờ đúng rồi một đứa bên dưới ấy dưới nào dưới nào đây đây bên dưới ấy bên dưới kim tự tháp ấy bên dưới kim tự tháp ấy bên dưới kim tự tháp đúng rồi nó trong hầm đúng rồi trong hầm mà đúng rồi nó trong hầm kim tự tháp đây đấy từ tao hồi máu đã Ôi chuẩn đấy, đúng rồi, máu này, ui, căng hẳn quá mọi người ơi, căng hẳn quá Cố lên, cố lên, đúng rồi, nó trong, nó trong cái hầm nó đang núp ấy Cái kim gà bây giờ chị ra đề đúng không ừ chị ra đề đi <laughs> à, à, trời cái tính ra cái ra đề nó còn khó nữa ba cái gì à khủng long khủng long hả long ừ. à, long long long bông long long bông chỉ có lông bông thôi má ơi à, ủa dạ, lông bông thôi long ừ. long long Ây da chết chết mẹ anh em ơi long gì ta long uh... long long uh... long lá Long ốc à, biết rồi, long lanh, long lanh, long lanh, long lanh. À long lanh à. À lanh à, lanh lợi. Giời ơi. Lợi ích rồi. lại ích tôi lợi ích bạn nha, lại ích nha. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, một mình tôi đang ở cái góc bài cứu. Thôi, dị đần lơ lẹo. Này, ra từ nhanh lên. Rồi ok, lên lên lên lên lên. Ôi, ôi đồng đội của mình, mình chạy lên nhanh hơn mọi người, chạy lên nhanh hơn, chạy lên nhanh hơn. Rồi Trận này phải win anh em ơi Trận này phải win trận này Ui Hay quá Điện điện điện điện Ui cố gắng lên trận cuối nữa Ê chị ơi Lại ít rồi chị ơi Ít gì Lại ít à ít à ít à Ít ít lại Ít lại Đẩy cái giờ Đất rồi nha Ít à ít à ít kìa ít kìa ít kìa kìa Ít gì ít gì Ít kỹ Ít kỹ Ờ kỹ Kỹ niệm niệm à niệm niệm tinh giời niệm ơi hả niệm tinh niệm tinh ừ ủa có luôn hả ủa tôi nghe từ đấy bao giờ hả chưa ờ, tâm niệm ờ, tao ví dụ nha ví dụ nha tao niệm tình việt rồi tao tha cho mày à đó nghe bao giờ chưa à chưa nghe bao giờ luôn nhưng mà thôi ok tạm chấp nhận được nào quên vậy tình uh... tình yêu tình... rồi tình yêu yêu yêu yêu yêu yêu cho voi cho giỏ bọt ghét cho ngọt cho bùi yêu yêu thương ôi đi ra đây đây yêu thương thương thương thương thương thương thương thương thương ờ, thương má thương má chúng con nhà này thương má là cái gì thương má là thương mẹ đó thương mẹ đó là cái tự tương cha Thằng thằng tầng 1 bị đâu rồi Đây đây thằng tầng 1 này máy rồi Thằng tầng 2 cũng đâu rồi Thằng tầng 2 cũng đâu rồi Xong đây xong đây xong đây còn hai thằng bị đâu rồi Ủa cẩn hẳn quá anh em ơi Cẩn thận quá game cẩn thận quá game cẩn hẳn quá Game cuối game cuối Ôi nó chè nó chè nó nhà bắn đấy Còn này đậu xanh tôi lên tôi chơi Lên lên lên Giết ra đi, giết ra đi. liên ờ, tục đi má. Chết chết tao mình bị run các bạn. Mình bị run, mình không có tập trung được. Người chơi nói từ à. bắn. nói từ của chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Không ờ, nhớ các bạn ơi. Ok. <laughs>

Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để có thể cập nhật video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Cũng đừng quên ủng hộ cho HGK10. Và nếu anh em yêu thích thử thách này thì anh em đừng quên gọi là kiểu để lại bình luận dưới và giúp cho video này được 50 like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye.